tiên phong yeah bước ra biển lớn nhưng mà tiền không mê vẫn luôn gánh vác vì việc không chê chăm chỉ canh tác thành công đang về giữ lấy công trạng rồi vinh quy khiêm nhường khiêm tốn cũng tinh vi cố gắng đổi lấy vinh hoa phú quý kẻ khinh đạt chú ý đi đi We just live our own life nhiều lần ngại so right đặt niềm tin đúng moonlight each time I say làm anh chẳng giờ mà đêm I don't care it làm anh chẳng cần bao giờ mà đêm I don't care it God top ai đi ai đi này như được khép che đây là vô nghĩa ta luôn bao đêm giữa dòng đời vẫn cất mê trong trận chiến ai đi này we are rising stars yeah. sẽ đôi kia và đêm sẽ lại mà xem mình xem sai Mỗi có một chuyện là vui trên đường đua chẳng có khi đâu mà suy chẳng bật đi chẳng bật